lừng lấy vua bà yêu thương của vì đồng tăng phấn soi đi, đi, đi, à. khăn khăn vành giấy đầu côi chơi đâu quán sở tần nầu loan giá lên chầu thượng đế vua cha để từ cô đồng tôi đứng trên ngàn rừng xanh ngắt ngắt thấy cô đôi về ngỡ phật Phật quan ni âm âm tay cô đôi đàn miệng hát ca hey, hey, có biết cô ngàn cung trăng ba bốn bề quạnh vắng tanh con tố này cô cô đẹp quá cô ơi cô quá là xinh con tố này night. xuân sắc tốt tươi dườm và lên trên đi à Thank you. đến đây càng nhiều cô ban cho dài nhật nhật sang yêu bông lục cho nhiều năm ngoái năm xưa thành đồng còn nhang khói hùng thờ ba mươi mùng một người tư hôm dầm ba mươi mùng một ngày dầm mười tư todos chiều ngà vang tay khơi đề bạc rừng vàng đem cho trăm họ giờ sang đời đời đem cho trăm họ sườn núi tôi ngồi đầu ngón cô đôi ca rằng